Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua, nhóm thiện nguyện Biên Cương trong tôi phối hợp với Điện ảnh Truyền hình Biên phòng và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tổ chức chuyến đi thiện nguyện với chủ đề Hướng về biên giới Điện Biên. Tại đây, nhóm và một số nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động đầy ý nghĩa, dành tình cảm đặc biệt đến đời sống, tinh thần cho nhân dân, các em nhỏ, học sinh và cán bộ chiến sĩ biên phòng nơi biên giới với tổng trị giá 530 triệu đồng. Ngay sau khi đến với Điện Biên, đoàn đã phối hợp với chính quyền huyện Mường Trà và đồn biên phòng Mường Mươn tổ chức trao tặng gần 60 xuất quà gồm chăn bông, chiếu nhựa, song nồi, áo khoác, mũ len và nhiều vật dụng khác cho 55 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở bản Hủy Y và bản Hồ Chim Hai thuộc xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Đây là những đồ dùng thiết yếu đối với cuộc sống và sinh hoạt của người dân nơi đây. Những việc làm, những xuất quà của đoàn đã mang đến nguồn động viên to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, hỗ trợ cho các gia đình còn nhiều khó khăn nơi địa bàn biên giới. Hôm nay cả bản, cả xã mình được tặng quà, mình vui lắm. Nhà mình nghèo chưa đủ tiền mua cái chăn ấm cho con và mua đồ dùng trong nhà. Nay được tặng quà, mình không phải mua chăn nữa, có chậu để ấm nước rồi, có chiếu để nằm rồi, số tiền tiết kiệm tích góp từ lâu mình sẽ góp thêm để mua cho con một chiếc xe đạp để đi học để cho cái chân đỡ đau mình cảm ơn đoàn cảm ơn bộ đội biên phòng nhiều lắm còn tại trung tâm huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, một bể bơi lắp ghép di động có diện tích 150 m2 trị giá 100 triệu đồng cũng đã được công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hồ bơi Hoàng Hải trao tặng với địa bàn biên giới thường xuyên xảy ra mưa lũ thì bể bơi di động là một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em trên địa bàn khu vực biên giới. Tình hình uh, mưa lũ ở trên uh, biên giới Điện Biên là là là rất nhiều. Thế chính vì thế nên là đoàn thiện nguyện quyết định là sẽ tặng một cái bể bơi để các con có cái chỗ mà trời nắng hay trời mưa cũng có thể học bơi được thì uh, nhỡ các con đi ra sông suối mà có vấn đề gì thì các con vẫn có cái kỹ năng phòng chống đuối nước cho bản thân mình. Đặc biệt trong chuyến đi này, đoàn thiện nguyện, các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ đã tổ chức cho các cháu Tết Trung Thu sớm và tặng 500 xuất quà bánh kẹo cho các cháu. Cuộc sống hàng ngày còn gặp nhiều khó khăn thì việc có bánh Trung Thu, có đèn ông sao như thế này là mong ước của trẻ nhỏ trên vùng biên giới nơi đây. việc tổ chức cái Tết Trung Thu năm 2020 thì đây là một cái việc làm cũng hết sức là ý nghĩa. Thì à, cứ đến à, Trung Thu hàng năm thì tất cả các cấp, các ngành, các à, lực lượng rồi thì các thế hệ người lớn đều muốn dành cái sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ là các cháu thiếu niên nhi đồng thì với cái chương trình tổ chức một cái Tết Trung Thu đầm ấm vui tươi cho các cháu thiếu nhi ở khu biên giới góp phần gìn giữ cái ờ, truyền thống văn hóa để cũng như là để tạo cho các cháu có một cái Tết Trung Thu thật ờ, ý nghĩa. Không hẳn là ở biên giới của tỉnh Điện Biên mà xuyên suốt ờ, tất cả các cái tỉnh thành của cả nước Việt Nam tôi đi cũng tương đối nhiều. Nói chung là từ giờ sẽ có rất là nhiều các cái chương trình hướng về biên giới. À, đang cái mùa dịch covid ngoài những cái chương trình về à, đồng bào về dân bản về các con học sinh tôi cũng muốn hướng tới các đồng chí cán bộ chiến sĩ biên phòng cũng muốn tri ân thay lời những người dân hà nội nói chung ở đây à, và bản thân cá nhân của tôi là tri ân cảm ơn tới các à, cán bộ chiến sĩ biên phòng và tôi lại càng mong muốn là mình sẽ có nhiều sức khỏe để đi được nhiều hơn nữa chiều biên giới miền Tây Bắc lại vang lên những điệu nhạc, lời ca những tiếng trống múa lân, vui trung thu hòa quyện vào nhau. Những âm hưởng đó đã góp phần làm ấm áp hơn, lan tỏa nhiều hơn thông điệp của tình yêu thương và sự sẻ chia của những tấm lòng thảo thơm trong xã hội hướng về nơi miền biên giới xa xôi.